à, các đội à, các câu lạc bộ của Đức nha anh em đó là cái trận giữa thằng Bayern Munich và thằng Dortmund thì anh em cũng thấy hai này gặp nhau vào lúc 23 giờ 30 ngày 1 tháng 4 thì anh em thấy hiện tại trên cái bảng xếp hạng của Bundesliga của thằng Đức á, thì anh em thấy thằng Dortmund đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng có 53 điểm sau 25 vòng đấu trong khi đó thằng Bayern Munich cũng vẫn đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng mà chỉ kém thằng Dortmund một điểm trên bảng xếp hạng là 52 điểm sau 25 vòng đấu nếu mà cái trận này à, à, Bayern Munich mà có thể thắng phải vươn lên cái vị trí là 55 điểm đầu bảng xếp hạng thì sẽ cách xa thằng Dortmund được 2 điểm. Thì anh em thấy à, trận đấu này rất hấp dẫn trong cái vòng đấu bảng của thằng um, Bayern thằng um, Bundesliga nha anh em. Thì cũng sắp hết vòng đấu rồi. 18 đội chứ nó chỉ tầm 34 vòng đấu thôi, hiện tại nó đã 25 vòng đấu rồi thì hai thằng này đang quyết liệt để tranh cái vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Thì cái trận đấu này rất hấp dẫn nhưng mà được cái lợi thế cho Bayern Munich là được chơi trên sân nhà của mình trong cái trận đấu này. Thì mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích gần nhất của hai đội nha anh em. Thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà Bayern Munich trong 10 trận gần nhất thì Bayern Munich đã thắng hết 8 trận và chỉ để thua 2 trận. Thua trước um, thằng uh, La La Bách với thằng um, Bayer Leverkusen nha anh em thì ờ, đấu đến sân nhà Bayer Leverkusen thì thằng Bayer Munich để thua với cái tỷ số là 2-1 thì anh em thấy cái thành tích mà gần đây nhất của thằng Bayern Munich thì anh em thấy cái phong độ đấu của Bayern Munich rất là tốt nha. Thì trước bên phía bên phía ờ, Dortmund thì anh em thấy trong cái chuỗi 10 trận gần nhất của Dortmund thì Dortmund cũng đã thắng được 8 trận và để thua trước um, đấu trường cúp C1 thua trước Chelsea với tỷ số là 2-0 để hòa trước thằng uh, um, 04 với cái tỷ số là hai đều thì anh em thấy cái phong độ của thằng Dortmund cũng không kém cạnh gì thằng Bayern Munich hai thằng đang đứng vị trí nhất nhì bảng trên bảng xếp hạng Bundesliga mà anh em cũng biết cái thành tích hai thằng này rất là tốt trong đấu trường này rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của thằng Bayern Munich thì anh em thấy Bayern Munich chơi trên sân nhà hầu như là bất bại trong những trận gần đây nhất có một chưa có một cái chuỗi nào bại trên sân nhà của mình thì trận gần nhất á thắng Aubet với cái tỷ số là 353 trên sân nhà của Bayern trước đó là thắng à, PSG trên đấu trường cúp C1 thì Bayern thắng PSG với cái tỷ số là 2-0 thì anh em thấy uh, à, PSG đã bị loại khỏi cúp C1 nhưng Bayer được tiến vào vòng trong của cúp C1 nữa thì anh em thấy Bayer đấu trên sân nhà của mình mạnh như thế nào. Trước đó nữa thắng à, Berlin với cái tỷ số là 3-0 thắng bốc hầm với cái tỷ số là 3-0 thì anh em thấy hầu như thằng Ba Ve đấu trên sân nhà của mình trận nào cũng đều nổ bàn thắng tưng bừng đây anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì trận ít nhất là hai bàn thắng trước um, lượt đi của cúp C1 nha anh em lượt đi của cúp C1 uh, um, vòng 18 thì Ba Ve thắng PSG với tỷ số 2-0 còn trên đấu trường mà Bundesliga thì hầu như Bayer chơi trên sân nhà bắt bại với cái tỷ số cách biệt rất là nhiều bàn thắng thì thành tích mà chơi bên sân khách của thằng uh, Dortmund á thì anh em thấy Dortmund chơi trên sân khách vừa để quà thằng Sake 04 với cái tỷ số là hai điều để thua Chelsea với 2 không à, trước đó thì um, Bayer 04 là thằng Dortmund nó có có phong độ cũng không tốt cho mấy nó chỉ thắng cách biệt từ tầm một bàn thôi nha anh em thì uh, Dortmund chơi trên sân khách không có được um, thoải mái cho mấy bởi vậy ghi rất ít bàn thắng nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu gần nhất của thằng Bayer và thằng Dortmund thì anh em thấy trong cái chuỗi bốn trận gần nhất á, giữa cuộc chạm trán của Bayer và Dortmund thì trong 3 trận trước thì à, Bayer đã thắng cách biệt là từ hai bàn đổ lên thì anh em thấy trong 3 trận trước đó thì Bayer đã thắng còn trận gần nhất là để quà Dortmund với tỷ số 2 đều trên đấu trường Bundesliga thì anh em thấy lý do tại sao thằng Dortmund lại để quà thằng Bayer lại để quà do cái trận đó Bayer bị thẻ đỏ thì um, Bayer bị thẻ đỏ thì Dortmund nó đã cầm hòa với cái tỷ số là hai đều nha anh em đó, ờ, thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần cái trận mà đối đầu hai điều trên sân nhà của Dortmund cho tất cả anh em xem luôn nha. Đây thì cái trận đó là tỷ số là hai điều thì hiệp 1 Bayer đã ăn với cái tỷ số là 1-0. Thì qua hiệp 2 à, mới gỡ à, thằng Dortmund mới gỡ là hai điều nha anh em. Thì đây anh em cũng thấy là hai thằng này gặp nhau đấu đối đầu lần nào cũng rất là nhiều thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ của hai thằng này được. Thì anh em cũng biết hai thằng này giờ nó đang cần cái vị trí đầu bảng xếp hạng thì nó đá tấn công tấn công thì sẽ nó tính nóng thì nó sẽ ra thẻ vàng rất là nhiều thì bởi vậy anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ thì anh em thấy cái trong cái trận đó đó thằng uh, à, Bayer cái thằng Bayern Munich á, nó bị thẻ vàng vào cái phút 90 và cái phút 90 cộng 5 á, cái thằng Dortmund mới gỡ rồi được cái tỷ số là hai điều thì anh em có thể thấy anh em có thể đầu tư vào cái mã thằng ba Bayern chấp với cái mã tỷ số là trong cái trận này được nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần gốc thì phần gốc thì trong cái trận đó anh em thấy tới 11 quả gốc 11 quả gốc nha anh em 7 gốc nghiêng về bên phía Dortmund 4 gốc nghiêng về phía Bayer thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài gốc được tài gốc được nha anh em thì anh em thấy hai thằng này đối đầu với nhau trong cái trận đó không là hết đã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 lịch sử đối đầu của hai thằng này ít nhất là từ 4 bàn thắng đến 5 bàn thắng trận nào cũng nổ bàn thắng rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài mạnh tay được nè đầu tư vào cái mã tài còn cái mã kèo trên mà ba gia chấp 1,25 á thì nếu mà anh em có thể chơi trang anh em có thể chờ kèo tuột anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là ba gia chấp một được nha anh em ba gia chấp một nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì đây anh em có thể um, chốt kèo như thế này thì anh em có thể nằm thằng ba gia chấp một anh em chờ trận đấu ra sân 5 đến 7 phút thì anh em vào cái mã kèo là ba ve đội chủ nhà chấp với cái mã kèo 1 tài xỉu 2,75 thì anh em không cần phải chờ anh em có thể vào mạnh tay từ đầu là cái mã kèo tài mạnh tay cho mình mã kèo tài còn hiệp 1 anh em vẫn nằm tài hiệp 1 cho mình thì mình dự đoán hiệp 1 sẽ từ 1 đến 2 bàn thắng thì anh em có thể chờ được uh, 5 7 phút có cái kèo 0,75 thì anh em đập vô cái mã kèo đó mạnh cho mình còn anh em có thể nằm cái mã tài gốc hiệp một mạnh tay chủ yếu là anh em trong cái trận này anh em nằm cả mã tài gốc và tài thẻ hai cái mã kèo này kèo phụ nhưng mà tỷ lệ anh em húp rất là cao thì anh em có thể đầu tư vào hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình thì đó là cái phần nhận định của mình về trong cái trận giữa thằng Bayern Munich và thằng Dortmund cho tất cả anh em thì đó là cái trận nhận định của mình về cái trận của Bayern Munich và